cô có nội dung ví dụ sau. Một cái sân hình vuông có chu vi là 27 mét. Hỏi cạnh của sân dài bao nhiêu mét? Các con lắng nghe lại nhé. Một cái sân hình vuông có chu vi là 27 mét. Hỏi cạnh của sân dài bao nhiêu mét? Đây là một bài chia có dư nếu như mình ở trong chia số tự nhiên cho số tự nhiên. Còn bây giờ khi mà mình đã học sang số thập phân rồi thì mình sẽ dùng số tự nhiên chia cho số tự nhiên nhưng kết quả lại ra một số thập phân. Các con cùng làm với cô. Bình thường với cái bài toán này thì các con phải thực hiện phép chia đó là 27 chia cho 4 đúng không nào? 27 không chia hết cho 4 như vậy bình thường các con làm nó sẽ là chia có dư. Vậy với bài khi mà mình đã học đến số thập phân rồi thì mình sẽ phải chia hết chia hết cái số 27 này cho 20 cho 4 ta sẽ được một số thập phân. Làm thế nào thì mời các con cùng quan sát. Ta sẽ thực hiện chia như sau. 27 chia cho 4. Cô vẫn chia phần nguyên như bình thường. 27 chia cho 4 thì được kết quả là 6. Ta viết 6 vào thương. Bây giờ 6 x 4 bằng 24. 27 trừ 24 còn dư 3. Viết 3. Vậy rõ ràng nếu mà chia số tự nhiên cho số tự nhiên thì chúng mình sẽ làm một phép chia có dư đúng không nào? Nhưng mà với chia số tự nhiên mà chia tiếp ta lại được một số thập phân thì lúc này ta sẽ làm thế nào